out in your hair I could tell time by the blink in your stare Chào mọi người nha, mình là Sam Lai Và hôm nay mình sẽ chỉ ờ, cho mọi người làm một cái loại trà được làm từ hoa hồng Thì nhà mình hiện tại đang có hai hoa cây, hai cây hoa Đó, là bây giờ là mình sẽ đi thu hoạch hoa và chế biến nó thành à, một loại trà Tại vợ mình cũng mới xanh á, em bé nên là mình à, nói nghe mình đọc trên mạng thì thấy là hoa cái trà hoa hồng này rất là tốt cho cho da cho làn da nên là mình sẽ ờ, làm cho vợ mình dùng thử ờ, cần chơi giờ đó mình đi thu hoạch hoa hồng thôi nhé rồi sau khi mà thu hoạch như thế này rồi á, thì là mình tước ra còn bông á, thì mình sẽ à, tước cho hết lá những cánh bông lại còn cái này mà nó có nụ thì mình giữ lại như thế này nha để rồi mình sẽ đi phơi à, mình sấy ừ, khô luôn trời này thì à, không phơi được rồi các bạn nhé phơi đấy bây giờ mình đi rửa rồi mình đi sấy thôi rồi, sau khi mà đi rửa xong rồi thì bây giờ mình, mình ừ, bó vô đây để mình đem mình đi sấy trái ra à, như thế này nha cho mà lúc mà mình xới thì cho nó nhanh thì lại là nó không có bị chèn các cái, cái ho với nhau á thì nó à, nó không có bị đọng nước lại không bị ấm thì nếu như mà không tách ra thì các bạn để nguyên cái à, cái ho cũng được nhưng mà nó sẽ hơi lâu một chút mình xới thì nó sẽ hơi lâu